Ví dụ, biến đổi các biểu thức hữu tỉ sau thành một phân thức đại số. Ví dụ 1, câu A, câu B. Nào, thầy cho chúng ta sẽ xử lý nào. Ví dụ 1. Câu A. để biến đổi thành phân thức đại số thì bước đầu tiên con nhìn này là thực hiện các phép cộng trừ nhân chia để rút gọn đưa phân thức đại số về dạng <clears throat> đưa biểu thức về phân thức đại số và rút gọn cái bài không nói gì đến việc tìm điều kiện xác định đúng không nhưng giữ vậy dạng toán này nếu đề bài chưa cho điều kiện xác định thầy cho chúng ta phải tìm điều kiện xác định trước khi rút gọn nào đây chúng ta có điều kiện xác định này Nhưng mẹo nhỏ để làm dạng này chúng ta chưa tìm điều kiện xác định này. cứ để đấy đã ờ, điều kiện xác định thực chất chỉ tìm cho mẫu khác không chúng ta cứ biến đổi đi xem cái nào ở dưới mẫu thì cho nó khác không nhá ở dưới